vào cái phần cánh cửa đây là các bạn bắt vào bốn cái à, con ốc này làm rất là khỏe nha các bạn nhé đấy cái này thì à, các bạn là làm những cái dòng xe xe jeep với này những cái dòng xe như kiểu xe Hummer ấy, thì rất là đẹp đấy tiếp theo là đến cái bộ à, chốt cửa bản lề thì đây là cái phần ốp che chắn thôi thì nó sẽ ốp che vào cái cái miếng sắt này đấy thì mình không nói phần bản nhựa cái à, phần à, chốt ấy, thì à, đây là cái chốt các bạn bắt cái này lên trên thân xe cái này bạn bắt cánh cửa thì nó sẽ gọn hơn nhưng cái phần chốt này mà nó nằm trong cái vỏ xe thì nó sẽ bị lồi mất một cái cái vấu này ra ngoài thì nó cũng vướng thì đây tùy các bạn bố trí thì cái nguyên lý hoạt động nó rất là đơn giản thôi khi các bạn đóng chốt ở đây thì cái này nó sẽ bập lại đấy nó sẽ bập lại như này đây đây khi các bạn là các bạn đóng cửa thì cái chốt này nó sẽ bập vào đây và nó sẽ khóa lại như thế này và khi nó khóa rồi các bạn muốn mở ra thì có hai phương án nếu như các bạn ở trong xe thì các bạn kéo cái cần này là nó sẽ mở đấy kéo cái, cái cần này kéo ra là nó sẽ mở và cái phương án thứ hai là các bạn ở ngoài cửa thì dùng cái tay nắm cửa các bạn đẩy vào cái chốt này đấy cái chốt này được đẩy thì à, thông qua cái cơ cơ cơ chế của cái tay nắm này cái tay nắm này đây các bạn này đây mình à, điều chỉnh lại cái độ khóa một chút Đấy, khi các bạn rút chìa thì các bạn chỉ đẩy được một chút như này thôi nó sẽ không đủ để mở cánh đây khi các bạn cắm chìa vào thì nó sẽ ấn sâu như thế này thì lúc đó cái cái chốt này nó sẽ đẩy vào cái cái con tì này đấy ở đây các bạn sẽ tương đối hiểu chưa nói về này các bạn sẽ dễ hiểu à, nó sẽ đi vào cái này và cái cánh cửa sẽ được mở ra và khi các bạn rút chìa ra các bạn khóa lại thì cái con chốt này nó sẽ không đẩy được nữa đấy, nó chỉ đẩy được như này thôi về nguyên lý là như vậy còn cái ờ, bộ này là bộ nhựa che bảo vệ thì cái này khi các bạn lắp lên xe rồi thì các bạn cần lắp cái này vào nó mới đẹp đấy nó sẽ kín như thế này đây khi các bạn nắp những cánh cửa nó sẽ thành một cái hộp vuông như thế này đấy thì các bạn cách thức lắp đặt về nguyên lý hoạt động như thế nó sẽ có một cái túi ốc vít đầy đủ như này à, mọi chi tiết về giá thành thẳng sản phẩm thì à, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955 một bộ sẽ bán theo hai cái như thế này các bạn là mua hai hoặc mua 4 thì tùy à, Cảm ơn các bạn đã theo dõi video à, các bạn à, đừng quên nhấn đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mới đăng video lên à, cái việc đăng ký kênh thì nó hoàn toàn miễn phí và nó à, giúp cho các bạn dễ dàng à, theo dõi được những cái video các bạn đã quan tâm phía bên à, chúng tôi à, và à, để à, tìm các cái sản phẩm khác ấy, thì các bạn bấm vào cái à, mục danh sách phát các bạn chọn như kiểu là mục ghế này bánh xe này cầu trục này động cơ này ba bánh bốn bánh này xăng và điện đấy các bạn tìm sản phẩm à, theo cái danh mục à, danh sách phát ấy thì à, nó sẽ dễ dàng tìm video nó nhanh hơn à, bởi vì trong à, toàn bộ video thì nó có đến hơn 400 video cơ việc tìm kiếm à, những cái video đã là đã đăng lên là rất khó khăn và nó khó thì các bạn ví dụ các bạn muốn à, tìm những cái à, sản phẩm à, ba à, bánh hay là bốn bánh thì các bạn à, nhớ vào kênh trước tiên các bạn đang xem video ấy, thì các bạn bấm vào cái tên kênh kênh của mình là xe điện motor điện sau đó là các bạn à, à, bấm à, mục à, danh sách phát và từ danh sách phát ấy, các bạn sẽ tìm kiếm đây là cái phần bản nè này thì như thế thì là nó sẽ dễ dàng à, tìm kiếm những cái sản phẩm các bạn quan tâm hơn đấy nó mở được quá 180 độ đấy rất là đẹp chứ các bạn dùng bản nề cơ khí thì không thể đẹp bằng được